tôi nói thiệt cái mấy cái thằng kinh doanh bất động sản nó làm ăn cực kỳ gian dối nên các bạn nào mua nhà xây sẵn phải coi chừng bạn không có kiến thức cái mảng này là bạn dễ chết lắm trời ai đời không á chưa làm được khỉ gì trơn á giống như cái, cái, cái cảm giác mà anh chờ anh cầm một tỷ anh trội xuống đất vậy đó em tại vì đối với Duy Nguyễn là gì một chữ nhất đời Jim đó, anh Duy thích cái mô hình này là mô hình độc quyền đăng ký bằng quốc tế rồi mua đất xây thành đó, đọc mỹ nữ kiến thức bất động sản nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo Dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Chào mừng các bạn đến với video thứ hai trong chương trình Kinh doanh bất động sản và tạo cho chúng ta một căn nhà mơ ước thì tất là đối tượng theo dõi video của Di là đối tượng về kinh tế đối tượng là tuổi trẻ khát khao yêu nước nha nhớ là phải khát khao yêu nước an làm có tiền mới mua nhà được và đối tượng Việt Kiều hồi hương trời đất ơi Việt Kiều vô coi video đi ba yes. mấy ông ở nước ngoài mấy ông hiểu về Việt Nam đâu mấy ông cầm tiền về đây mấy ông dở mấy ông cũng bị lừa hả nói thiệt nha yeah. nên là video mục đích là phi phi lợi nhuận câu yêu thôi tiếp tục không nói về đề tài đất nữa nói về đề tài đất nó khô khan để bữa nào nói lại bữa nay nói về đề tài xây nhà đó bảo đảm tôi nói thiệt với bạn đó cái người mà người ta biết xây nhà ít lắm nha ít lắm nhưng mà thôi, thôi cố gắng chia sẻ tại vì xây bốn cái nhà bự rồi bốn wow. cái nhà của di nhà nào nhà nấy bự lắm nhiều pháo đài trời ơi má ơi nó bự lắm ba ơi lúc đó đó duy xây cái nhà này thôi ủa mày xây pháo đài hả duy không xây phòng tạ phòng tạ gì mày tao thấy cái phòng tạ đằng kia kìa nó có một tầng à nó lùm tè à mày xây cái này pháo đài rồi mày xạo mày kinh doanh khách, khách sạn phải không mày không có đâu ông ơi tại vì đối với duy nguyễn là gì một chữ nhất đời gym đó nên duy thích cái mô hình này là mô hình độc quyền đăng ký bằng quốc tế rồi mua đất xây thành đó đọt mỹ nữ nó nên cái nhà của duy á cái nhà đầu tiên nó mang là nhiều cái cảm xúc lắm mấy bạn mà bây giờ nó làm xây nhiều quá nó bị nghiện nó bị nghiện không xây không được bạn đang làm cái quận 7 nữa kìa nó nghiện vào ngày hôm nay duy sẽ cố gắng trình bày với các bạn là những cái bước đầu tiên phải xây nhà cái bước chọn thầu từ từ nói bây giờ mình nói vô qua xây dựng luôn đi xây nhà theo bạn nghĩ bước đầu tiên là làm gì tiền hả đúng rồi xây nhà là phải có tiền mày nói chuyện nhưng mà ý ý của anh á nó cái bước đầu tiên á là chúng ta phải làm một cái nền móng nhà nó phải có móng để nói về móng nhà nè tôi nói cho bạn nghe bạn không sợ nữa bạn sợ chết bạn luôn tao nói thiệt cái mấy cái thằng kinh doanh bất động sản nó làm ăn cực kỳ gian dối nên các bạn nào mua nhà xây sẵn phải coi chừng bạn không có kiến thức cái mảng này là bạn dễ chết lắm tôi có một bạn nó không có máu liều như tôi nó đi mua nhà xe sẵn không ơi nó cầm 6 tỷ ra mua biệt thự liền kề phải biệt thự nữa nói biệt thự cho oai thôi chứ nhà như nhà phố à 6 tỷ á mua chồng tiền phân nửa rồi ở xong tả từ từ vô một phát một hai chồng mới dọn vô hai ngày nhà bị nứt làm đôi xong rồi không phải mình nó đâu nguyên khu 6 cái nứt nó nó, nó nghiêng luôn biết ra cuối cùng sao không tụi nó làm nó xây nhà không có móng ông ơi ghê không nó xây nhà nó lấy xi măng á nó lấy xi măng nó trộn hồ nó để một lớp sàn vậy thôi à nó để một lớp sàn nhà không hề có móng luôn các bạn vô các bạn mua căn nhà bạn đâu biết đâu thấy nó nhà cũng đẹp quá ừ vô biết cái nhà thôi chứ biết mày có móng hay có móng đó thằng đó đậu ghê mà nó không có kiến thức nữa để chết đó. rồi xong rồi cái cuối cùng phát hiện ra cái thằng đó nó phân lô bán nền tầm bậy đất nông nghiệp luôn chưa xin giấy tờ gì cho xây lụi bụng mình nó bán của thằng mua nữa ghê thiệt bởi trên đời nào ngu chết thôi chứ biết sao giờ đó bạn dính vô cái lĩnh vực đất cát bất động sản này là bạn thấy nhiều cái nó hài đúng không nó nhiều cái nó hài mà nhiều cái nó đau thương mà nhiều cái nó nước mắt luôn á nó gặp nó hỏi gì cái là giúp bảo đảm không bao giờ bị lừa cái đó sao bị lừa dễ dữ trời vậy thì chạy đi chuyện nói chuyện của nó bây giờ cái nhà cái móng là sao ta bạn biết cái đòn nhà không cái nền nhà dưới nền nhà nó có cái móng á vậy đố bạn dưới cái móng có cái gì hả dưới cái móng có cái cọc cái cọc là gì ai dưới quê miền tây thấy người ta ép cọc, cọc tràm không mấy cây nhọn nhọn giọng đất đó. đó mấy cây đó đó hồi xưa nó vậy thôi giờ chơi cọc khác bây giờ bạn đi những công trình xây dựng nhà cửa bạn sẽ thấy những cái xe cẩu cẩu đó cẩu cái cây gì đó cây gì nó nó vuông vuông mà nó tròn tròn này nó nó vọng vọng vọng xuống đó nó nó vòng vòng vòng vòng xuống đó nè thì cái đó là cọc. mà tưởng tượng đi, một cái ngôi nhà của di nặng nó, nó coi như mấy ngàn tấn đâu phải không ta ừ đúng rồi mấy ngàn tấn á mấy ngàn tấn nó chịu lực trên cái gì nó chịu lực trên cây cọc wow. đó, nó chịu lực trên cây cọc bởi nên cái nhà là cái cọc cực kỳ quan trọng nếu mà cái cọc của bạn nó dở một cái là cái nhà bạn đập bỏ gió thổi lung lai đúng không gió thổi lung lay nên cái vấn đề ngày hôm nay sẽ là vấn đề về cách ép cọc chuẩn cho ngôi nhà cách làm cọc chuẩn cho ngôi nhà xây dựng nó rất là nguy hiểm các bạn bây giờ á những đối tượng ngồi đây thì những đối tượng xây dựng nhà dân dụng để ở thôi thì có hai loại cọc một á, là cọc vuông hai là cọc tròn cọc vuông cùi bắp cọc tròn vip biết vậy đi đó bởi bạn đi xây dựng mà thấy nào xài cọc vuông là biết nó cùi rồi cọc vuông cọc cũ đổ bậy bạ bê tông không có đồng chất đó còn cọc kia cọc ly tâm cọc tròn đó kia là cọc ly tâm bê tông nó xịn hơn nó cứng bỏ mày bỏ sừ luôn á đó. vậy thì làm sao người ta tính được cọc tôi nói thiệt với bạn tôi nói điều này nó hơi trên mây chứ bảo đảm cha con nhà nó xây nhà cấp 4 thậm chí nhà 3 tầng nó không có cọc cái gì trơn trội làm móng băng không ông ơi oh, mấy cái nhà đó xây cực ẩu nhà nghèo á mấy thường thường nhà nghèo tao ta làm ăn có tầm nhìn người ta xây vậy đó thật sự người ta liều lắm bạn dân việt nam mình coi nhà đẹp đẹp thôi chứ dương có móng liều mạng kinh lắm chứ phải giỡn đâu nghe, nói tới đây có ai hiểu à không yes. nó nó không có cọc ở dưới thì nó không có chịu lực được thì khi mà có chấn động gì đó nó sẽ bị nứt nó sẽ bị sập thậm chí thí dụ như nhà kế bên nó môi đất làm cái hầm nhà nó bị nghiêng nó nó bị nghiêng xong nó kiện Ồ kể vụ kiện hài lắm mà Ông ơi, cha con kéo nhau ra tòa kiện nè Con nhà thằng kia không phải bạn tao tao biết nó thôi Nó Ồ cái thằng đó sổ lá Thằng đó đúng, đúng là mất dạy luôn Nó xây cái nhà ẩu Nó xây cái nhà ba tầng không có cọc mà Không có cọc Xong rồi giữa chừng á Cái nhà kế bên nó đào lên xây hầm 8 lầu Nó móc cái hầm chừng 2 mét hai mét đất hai mét đất tính từng sàn nó xuống Nó mới móc chừng đó thôi lòi cái móng ra không có miếng cọc Đúng không? Lòi cái móng ra bê tông nó dày chừng như đây nè Không có cọc nào cả cát ở dưới nó trào trào trào trào trào ra nó hóng đất vậy nè xong cái nhà nó nghiêng qua vậy nè rồi cha con nó kéo nhau ra tòa thằng đó nó tính rồi còn mà cái nhà tao kỳ nước xây 4 tỷ tao bắt này đền 8 tỷ ồ nó tính vậy đó bạn xong kéo nhau ra tòa đòi đền tiền xong rồi cái tưởng nó thằng thằng thằng xây nhà 8 tầng ngu thằng xây nhà 8 tầng đủ thuê luật sư phát một xong cái thằng luật sư nó nó về nó họp phát một xong rồi nó kêu mày đưa giấy tờ nhà mày ra đây thằng kia ứ có oh, cái thằng kiện á cái thằng kiện nó xe lụi mà đúng không nó đâu có bản vẽ đâu có thẩm định gì đâu mà trong xây dựng mày xây nhà không có bản vẽ thẩm định là mày mày phạm pháp mày sai nó mà bây giờ cái nhà của mày nghiêng qua nhà tao cái thằng 8 tầng nó bắt đền ngược lại Ủa, khóc lóc xin tha liền Ủa, khóc lóc xin tha đó vợ biết hòa giải được chưa chị này anh biết thôi mày mày anh nghe nó nó ghê chưa <laughs> yếu lý đi yếu gió đi phát một nghe nó kiện sợ thấy mẹ rồi không phải giỡn đâu xây dựng nó rất là phức tạp nó nên bởi vì những cái gì mà di ngồi đây kể cho bạn nghe là cái kinh nghiệm cũng hơi bị ác á nên các bạn xây nhà các bạn xây đúng đi mà không sợ gì cả đúng không đầu tiên là phải đo địa chất thì không cần nó thật sự đo địa chất thì nhà lớn cần thôi chứ không nhà nhỏ chả cần đâu qua nhà kế bên hỏi mày khoan cọc nhiêu nhà kế bên hỏi mày khoan cọc nhiêu là cứ thế mà ép thôi đó chứ thế mà ép thử tải thử tải ép chừng nào mà nhõng ben nó không xuống được nữa là thôi tùy vào cái tải trọng nhà bạn mà tải là bao nhiêu tấn 80 tấn hàng trăm tấn hàng tám hai tới hai trăm hai hiểu không thường thường nhà nhỏ 80 80 là gì tức là 80 tấn nó đè trên một cây cọc nó cắm xuống đất tới hồi nó cắm không được thì thôi tức là nó đụng cái tầng đất cứng rồi đó cái cọc nó bám được rồi đó nó thấy nói chuyện như kỹ sư rồi <laughs> ghê chưa ghê chưa Trời ơi ghê chưa Ghê ghê ghê chưa ghê chưa Đó Like cái đó tinh thần điểm em Còn cái hồ sơ cọc sao để cho kỹ sư vẽ Tức là bạn phải tưởng tượng như nè Cọc thưa quá thì nó yếu mà cọc dày quá thì nó hao Đó Mà cái cọc là gì nó chịu lực chỗ nào chịu lực mới có cọc chỗ gì đứng không có cọc nhớ tức là chỗ nào có cột thì chỗ đó phải có cọc chỗ nào có thang máy thì chỗ đó phải có cọc hiểu chưa tại vì cái cột nó phải chịu được tới cái cọc nè nó căn bản là như vậy còn bây giờ qua công trình thực tế của Duy Nguyễn ở quận 7 102 Lý Phục Mang phường Bình Thuận quận 7 nhà tao đó đang xây luôn đi ngang nó thành Duy Nguyễn liền công trình của anh đó nha 109 cái cọc thấy ghê chưa tao nói thiệt có tiền cọc mắc lắm chứ không phải giỡn đâu giờ mình nói chi tiết về cọc nè anh ghi là chơi cọc tròn D300 Max 800 Vì vậy á D300 là đường kính 300 đó Trong xây dựng nó thuật ngữ D300 đường kính 300 Hơn găng tay của anh chút à, Găng tay của anh là D250 Còn này ra D300 lại cộng nó tiết diện nó nhiêu đây Hiểu không? Nó khoanh vòng tròn vậy nè Max 800 là mát bê tông Đó, bê tông thì nói chung là mát càng cao nó càng cứng Hiểu vậy đi Nó, oh, nó cứng đen chi nó chịu lực Mà nói nào ngay nha Bây giờ cái vấn đề cọc của nhà nó đau lắm em má nó đau như bò đá à. tiền cọc của anh bằng cái tiền người ta xây nhà tiết lộ luôn 900 mấy chục triệu á tiền cọc á 900 mấy chục triệu gần tỷ tính luôn tiền đền tỷ luôn biết sao đền không Ủa, ép cọc cái nhà kế bên nó nhảy luôn mày <laughs> trời đất ơi ép cọc nó nguy hiểm lắm trong vấn đề xây dựng cái vấn đề mà khi mà chúng ta ép cọc là vấn đề nó cực kỳ nguy hiểm à, mấy em nghĩ coi bây giờ nó lại nha d rồi d 300 nó ba hiểu không bây giờ qua tới tới toán học nè bây giờ d 300 mà cái chiều dài của anh đó là 30 mét thì mày nhân coi d 300 mà 30 mét thì nó nó nó choán chỗ một thể tích đất là bao nhiêu đó tính đi tính đi xong rồi á 109 cây nhân lên nữa thì nó tổng số cọc của anh nó sẽ là cướp đất là bao nhiêu đó nó sẽ cướp bao nhiêu mét khối đất mà khi mà đất nó bị cướp như vậy á thì nó sẽ làm nén đất lại nó nén đất lại nén nén nén, nén, lại đúng chưa nó làm cho đất nó, nó, nó cứng lên nó nén lại mà nó nó nén không nổi nó, nó đẩy đẩy đẩy, đẩy đi nhà hai bên đi du lịch đi du lịch luôn khi mà ép cọc là nhà hai bên đi du lịch đó em một là nó nhảy lên hai là đi du lịch có thằng đi vừa nhảy lên vừa du lịch luôn hả? mình phải tính cho kỹ phải có chiêu thức hết chứ xây cái nhà mình xong banh hai nhà hàng xóm nữa bởi vậy đại gia mình nó giàu sướng em lộn lộn hàng xóm mình mà nó giàu sướng mà lỡ mà hàng xóm mình nó nghèo một cái sợ lắm toàn là mấy ông xây nhà không móng không à nó nó nó nó nó, chia sẻ mà em cảm giác ép cọc quanh nó thốn lắm phải giỡn đâu khi mà chúng ta ép cái cọc xong rồi đó mà hàng xóm mình nó gặp mình nó cười vậy á <laughs> bao đi massage liền luôn thì cái kèo này chơi liền luôn á bao đi massage liền luôn á cái đó nó dẫn tới thưa kiện lắm em giỡn đâu nó dẫn tới thưa kiện đó mệt lắm phiền lắm nên vấn đề ép cọc đó là anh chia sẻ nó như vậy có khi mà ép cọc nó xảy ra tai nạn rất là nhiều nó oh, no. và ép cọc nó tùy thuộc vào cái vùng đất các bạn chọn thí dụ như tụi em xây nhà thì có thằng thầu nó bao cọc có thằng thầu nó không bao cọc thì chúng ta cần phải biết cọc là cái gì cái đã cọc là mấy cây chĩa xuống đó bắt phải có giá trị thị trường tùy vào mối quan hệ ra đường mua cọc á thằng nào ngu ngu á thì nó chặt ba trăm rưỡi mét gặp anh Như Nguyễn làm lấy thương hiệu thôi 300 thôi 300 bao công đó nên cọc của Như Nguyễn nó nó nó, nó khoảng chừng 3 ờ, ngàn hơn 3 ngàn mét cọc tất cả thấy ghê không một công trình của Như Nguyễn hơn 3 ngàn mét cọc một cây cọc thì nó dài khoảng chừng 11 12 mét gì đó xong rồi cái của anh nó phải nối ba cây trồng lại với nhau nó mới đủ chiều dài 30 cái nó chọt xuống cái quận 7 đó, đó bởi vì quận 7 là có một cái vùng đất nghịch lý vùng đất của phù sa vùng đất của đầm lầy đúng không dùng đất của sông ngồi mà chỗ đó nó mọc lên những cái tòa nhà cao tầng nhiều lắm bởi vì anh xây nhiều nhà rồi cái nhà mà lời nhất là quận 9 mà cái nhà mà lỗ nhất là quận 7 má xây xong trả tiền cọc cũng khóc luôn trời ai đời không á chưa làm được khỉ gì trơn á giống như cái, cái cái cảm giác mà anh trời anh cầm một tỷ anh trội xuống đất vậy đó em ê làm này tựa được à Duy Nguyễn cầm một tỷ trội xuống đất và cái kết mất tiêu luôn ôi má ơi tại vì sao tại vì cái cọc á bạn ép xuống bạn cầm cái, cái, cái máy cái máy ép cọc nó ép ru ru uốn xuống nó chôn sâu cái đồng đất đó bạn không thấy được cái đầu cọc nữa từ cái cọc đó nó có những cái sắt nó bấu nối với cái lớp bê tông ở trên nó kêu là cái móng không? những cái thuật ngữ xây nhà từ từ đi, đi, đi, đi cố gắng truyền tải cho các bạn nói chuyện như kỹ sư vậy đó nên cái vấn đề cọc thì thường thường á khi mà các bạn làm hợp đồng với thầu á có chỗ nó ghi là bao cọc có chỗ nó ghi là cọc mày tự chịu mà cọc mày tự chịu á thì bạn phải biết ừ giá trị thị trường cọc ly tâm mà đi chơi á 300 ngàn mét cọc chuông thì rẻ hơn ép cọc thì nó khoảng chừng nửa tháng tháng gì đó tùy công trình của các bạn còn nào liều mạng khỏi ép luôn không có liều mạng nó đâu ép cọc đâu thí dụ như à, bây giờ bạn nhìn tình hình nè nhà của Di đang là 6 7 tầng nhà thằng bên kia 4 5 tầng bạn xây nhà 3 tầng ép chị đúng không Hồi ơi nói thiệt chứ bạn á Có tiền thì chi sao cũng ngon hết Còn trong xây dựng mà mấy thằng không có tiền nó rút, nó rút ruột công trình bỏ sự đi được á Nó rút ruột lắm Bởi vì khi này mình chửi con thầu cũng đúng nữa Chủ đầu tư nó ép Nó thôi mẹ không có tiền mẹ nhà hai bên nó vậy rồi Canh dựa dựa dách nó đi Đúng không? Dựa dựa dắt nó đi nó không có, không có sập đâu Nhà tao có xây hầm đâu À cái hầm bữa nào nói sao đó. Xây nhà mà không xây hầm thôi đừng xây Lạc hậu rồi nói cho thiệt chê mà quận 1 trời ơi mà giờ quận 1 vô kìa xây nhà trước 75 quận 3 quận 10 đúng không nhà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ không không có cái hầm không có hầm gì trơn nhà nhìn chật chội bực bội sau này mua chiếc xe hơi cũng biết để đâu nữa nó <laughs> bởi vậy cái cái ngôi nhà là cái đó cực kỳ quan trọng tao nói thằng đàn ông quan trọng nhất là cái nhà chứ không phải là con bồ mày có nhà tao như có bồ à Ờ, ở thành phố hồ chí minh này á con trai mà có nhà tao chưa thấy nào ấy, nói chứ không phải nổ chứ con gái tỉnh lẻ nó vô trong sài gòn này nó gặp con trai thành phố nó mừng thấy mẹ nó nó bá vô liền chứ đúng không lấy thằng nào chả là chồng lấy thằng nó có nhà đỡ phải suy nghĩ ông ơi đúng không các bạn thực tế không like đi chứ bây giờ á các bạn sẽ không nói ừ thôi nhà cửa gì mà nó không biết làm ăn vậy nó tính sao đi rồi gặp thằng có nhà mà biết làm ăn thì sao đúng không mà nó hơi xấu xấu một chút cũng được nữa bạn biết cái nhà nó chua lắm không bạn bây giờ nói thiệt á ở bên mỹ nó mua nhà trả góp dễ ở việt nam này mua nhà trả góp nằm mơ trong cái giai đoạn này là nằm mơ tính cho mà nghe đúng không tính cho mà nghe ở việt nam này cha mẹ có của thì ok nha còn cha mẹ không có của thí dụ như mấy em đi làm công tao cho cái thằng chồng 15 con vợ 10 luôn đó ở thành phố hồ chí minh này sao mua nhà được trả góp ở nhà mướn thế mẹ không có đủ khả năng mua nhà phố nhất là mảnh đất thành phố hồ chí minh này đúng không mua nhà chung cư thì là được cứ chung cư cho một căn 2 tỷ đi đúng không bây giờ 2 tỷ trả góp trả góp nạp vô nạp cạc vô phần trăm của 2 tỷ là nhiêu mấy em 600 triệu đúng không đúng chưa bán con khỉ bán thận lấy 600 triệu hả thấy chết chưa bán thận lấy 600 triệu hả giả sử như mình có 600 triệu đi còn cái khoản còn lại là nhiêu khoản còn lại phải là, là, tỷ tư không oh my god bây giờ tỷ tư cũng trả góp mấy năm trả góp 10 năm đi hen cho nó rẻ Tôi sợ trả góp cả đời cũng nổi nữa chứ 10 năm tính cho vui thôi 10 năm thì thành nhiêu 2 tỷ 8 đúng chứ đừng có cãi tại vì kinh tế nha bây giờ lãi suất 12 phần trăm rồi nhưng mà tính 10 thôi cho đỡ sợ 2 tỷ 8 mà bây giờ nè anh nói cho em nghe 2 tỷ 8 em trả trong vòng 10 năm là nhiêu tháng 120 tháng đúng không thì bây giờ tính sơ sơ thôi nó không chính xác lắm đúng không tại dư nợ giảm dần nó sẽ giảm nhưng mà anh tính cái để cho em hiểu là 2 tỷ 8 2 tỷ 8 mà chia cho 120 bằng 23 triệu tháng oh my God. ủa nãy lương tôi bao nhiêu ta quên mẹ rồi ủa lương tôi bao nhiêu hả hả à lâm hả à còn không được được trả được em trả được hai tụi bay thở vào không khí nha mai cái mỏ lại đúng rồi mai cái dưới nữa mai cái dưới nữa chứ nên tôi nói nhiều các bạn nhiều cái thằng nói chuyện ảo bỏ mẹ thôi tình yêu là quan trọng lấy chồng nghèo cũng được sau này phấn đấu kiếm thêm phấn đấu kiếm thêm <laughs> thôi bớt giỡn với ông nội ơi nghe như cái lương đó. ở bên mỹ thì nó mua trả góp được tại vì bên mỹ cái sọi nó khác anh không nói bên nào tốt không bên nào nha các em đừng có chụp mũ anh nha thí dụ như bên mỹ hai vợ chồng cạo neo mua trả góp vô tư khẳng định mình luôn oh, giờ cạo neo tháng 4 ngàn hai vợ chồng cạo neo hai đồn cơm 8 ngàn thoải mái cho cầm về 6 ngàn luôn á là cái thằng đó thuộc dạng siêu dở rồi không biết tiếng anh luôn cứ cạo đi con là nhiêu ta 6 ngàn đậu cơm đúng không bây giờ mua nhà trả góp bên mỹ á mà để ở đỡ được hai vợ chồng á anh nói trung bình nha không không có mang tính chất ban này ban kia trả góp một tháng ngàn rưỡi thấy mày thấy dư sức rồi yes. trả góp nhà tháng ngàn rưỡi cầm 6 ngàn không lẽ trả không nổi trừ khi nào hai đứa bay đi vậy tôi mới chết thôi tại sao hai vợ chồng ly dị mất điên đầu income là thằng kia nó gánh không nổi đó nên ở Việt Nam này anh anh nói nãy giờ để anh gọi là anh anh ờ, dẫn chứng cho em thấy á là bây giờ ở nhà Sài Gòn mà có nhà tao không xài FA oh, yeah. đúng không chắc chắn luôn thứ nhất cầm cái hộ khẩu Sài Gòn quá ngon hộ khẩu Sài Gòn là biết rồi cầm cái hộ khẩu đó đi xin cái gì cũng men hết á đi ra đường chả ngán nào biển số 51 chạy khắp Việt Nam không sợ ai đúng chưa nó thế mạnh và được approve ví dụ như bạn đi du lịch nước ngoài hay gì đó bạn cầm cái hộ chiếu sài gòn dễ xin visa hơn còn cầm cái hộ chiếu nghệ an mà cái vụ mà mới có ba chính mạng đó thôi giờ hơi, hơi chua đó oh, cái vụ nào mà có có vụ container gì đó mấy em bảo đảm luôn giờ xin nó khổ lắm nhìn thấy cái chữ đó thôi hết muốn cho rồi đó. nên chúng ta sống chúng ta phải có kiến thức thực tế để chúng ta sống được nha còn á video này nội dung chính á, là cái vụ ép cọc nhưng mà tại trong quá trình nói thì duy thực tế mà lan man vậy đó kiến thức nó vô bờ bến lắm em vô bờ bến lắm tao nói thiệt chứ mày ép cọc nhiều khi tao muốn khóc luôn trời đất ơi mợ mẹ cái xe cuốc nó ra nó múc đất một cái nước nó trào vô ào ào ào luôn nội mẹ ơi ào ào ào đó cái quận 7 của anh chua chia sẻ thực tế nè cái nhà của anh nó gần sông tội mẹ triều triều cường nó lên một phát một tao đắp đê ở ngoài luôn trời đất ơi anh duy thầu alo duy hả em khổ quá em nhận cái nhà này của anh lỗ kệ mày mày đó cái bài toán bài ca con cá lại gì nữa thang lên chi kêu chia à. kêu chi kêu chia à, đúng không trong hợp đồng ghi rõ ràng là à biện pháp thi công là nhà thầu chịu đúng chưa xong rồi giờ phát sinh vụ nước anh ơi chia anh ơi đắp đê này tốn em tốn tiền đổ 50 cái xe xà bần một xe mấy trăm ngàn này nọ kia các kiểu rồi tiền công thợ của em nữa thôi giờ em chịu em chịu tiền công anh chịu tiền xe nó khốn thằng phát đó nữa đắp đê này nọ xong múc nước bơi ra rồi ép cái cọc xuống ép giữa chừng trôi mẹ cái cọc luôn ủa lộn lộn phải trôi cọc trôi cái cục tải tức là cái cục tải đất nó mềm lắm em nguyên anh để cái dàn tải xuống nó lúng mất tiêu luôn thì ghê không cái dàn tải thì nói chung cục chừng 3 à, tấn 5 tấn gì đó quên rồi đất nó mềm tới nỗi em đi thì em không cảm giác nha nhưng mà cái dàn tải nó thả xuống cái tải nó chìm múc dưới 2 mét đất kêu xe cẩu lên cẩu theo bà nội luôn tại vì bây giờ không cẩu thì mất tải mất tải thì cái thằng à, thầu cọc của nó nó nó nó nó nó, nó bị lỗ đó. còn quận chín của anh sướng lắm em tao nói thiệt á trong tất cả cái nhà của anh cái nhà quận 9 số 10 Trương Văn Thành phường Hiệp Phú quận 9 cọc 6 mét F không xuống nữa đất trên đó là đất gì phù sa cổ mấy em học địa lý đó đất miền đông nam bộ là đất phù sa cổ nó cứng lắm nó nằm trên đồi nữa nó quận chín nó nằm trên đồi trời nó có ép xuống cái cái cọc công công máy chỏng ben không xuống nổi nên cọc quận chín đất cứng kinh khủng quận 7 mềm xèo còn nhà này nhà này tôi giới thiệu chia sẻ cho em 12 mét cọc 12 mét cọc quận 12 quận 12 của anh là 8 mét cọc quận 9 là 6 mét cọc quận 7 của anh là 30 mét cọc khóc có tiếng máng luôn <laughs> trong tất cả cái nhà của anh là cái quận 7 là cái quận mà đau nhất mà không dám không dám rên luôn á đau nhiều cái lắm em ơi có giỡn đâu nó bự quá đúng không nó bự quá nhìn cái cảm giác nó, nó này nọ tốn sắt tốn này tốn kia tốn trong tốn nhợ mà tới vàng đổ bê tông cọc á ủa lộn lộn cọc làm gì có đổ bê tông quên quên mấy em à cảm ơn tao quên tao lội được cái mới nói về biện pháp thi công cọc à bữa này quan trọng này quan trọng thi công cọc có cái nhiều biện pháp thi công nhưng mà bây giờ có hai cái biện pháp chính đó là ép cọc với khoan cọc nhồi đó mà thường thường chúng ta ngồi đây xây nhà từ 10 tầng trở xuống nhà nó nhân từ 10 tầng trở xuống dùng biện pháp ép cọc Vậy thì ưu điểm và khuyết điểm của biện pháp ép cọc là gì? Thi công nhanh, dễ thấy, dễ nhìn, dễ kiểm tra, rẻ Đó là ưu điểm Còn khuyết điểm là cái gì? Làm cho nhà kế bên đi du lịch <laughs> Đó, làm cho nhà kế bên đi du lịch Đúng không? Tại vì chúng ta ép cọc hồi nãy mới nói là ta nén đất lại tùm lum tùm la nó nhồi nhẹ, nó nhồi đất, nó áp suất này nọ thay đổi Nhà nó nhõng lên, nhà bên kia kìa nhõng lên Trôi nhà này nọ kia các kiểu nhưng mà được cái chi phí nó rẻ và thi công nó dễ còn những cái tòa nhà giống như mạc nó chơi cọc nhồi không nha mấy em cọc nhồi làm sao tức là nó đổ bê tông ở trong lòng cọc luôn á nó không phải là cầm cái cọc tới nó đâm xuống mà nó khoan một cái lỗ đúng không nó khoan một cái lỗ nó khoa rụt rụt đó nó sẽ đo địa chất nó đo địa chất nó cảm thấy à cái chỗ này phải là cọc bao nhiêu mét xong rồi nó khoan cái mũi tới chỗ đó đó xong nó, nó, lòng nguyên cái ống sắt vô vậy nè mà không có tìm hiểu chuyên môn trên mạng đi nó lòng nguyên cái ống sắt vô vậy xong đổ bê tông vô đổ đổ đổ, đổ, đổ xuống cái biện pháp thi công đó là gì nó nó được cái á là nó phải đất bự mới thi công được nó và nó phải là nhà cao tầng mới đáng để thi công nó không ảnh hưởng công trình lân cận công trình lân cận mày ngủ im luôn không sao đó tại nó nó đã khoan cái miếng đất ra chỗ khác rồi mà xong nó nhồi cái ống sắt nhồi cái ờ, cái vỉ vỉ sắt vô mà nó xong nó đổ bê tông thì đâu ảnh hưởng gì đâu nhưng mà cái đó là biện pháp thi công rất là mắc đắt đỏ đắt đỏ đó nên các bạn biết vậy thôi chứ còn dân nhà mình xây nhà toàn là cọc ép không toàn là cọc ép không ngày xưa thì nó còn cầm búa nó đập nữa chứ thiệt mà hồi xưa làm gì có máy ép cọc ông nội xây nhà cầm cái tràm với cái dừa nước cái tràm nước ở, ở, ở, ở cà mau đó cái nước cái gì đó nó đóng nó đóng xuống nó xì nước ra cái cái thứ cây đó nó càng gặp nước nó càng trâu nha nó cầm búa đập này nọ kia thôi thô sơ mà bây giờ nói với các bạn á cái cọc đó là cái nó quan trọng nhất khi chúng ta xây một ngôi nhà mơ ước để chúng ta ở chúng ta xây một cái ngôi nhà rồi để chúng ta ở cái nhà đó của mình và sau này mình để lại cho con cháu mình thì cái vấn đề cọc là cái vấn đề các bạn phải để ý đầu tiên nó về cái cách chọn cọc này nọ kia cách thiết kế cọc thưa quá nó không an toàn thì làm ơn thẩm định còn nếu mà cảm thấy mình mình cảm thấy nó nó ok rồi thôi tại vì mỗi lần thẩm định dễ tốn tiền mấy bạn 30 triệu nha đó xây nhà hứng chút chút thôi nhiều khi 30 triệu như ăn bữa thôi chứ 30 triệu đó chứ mấy bạn khởi nghiệp nó cả vấn đề đúng không nó cả vấn đề rồi à, cái tiền cọc các bạn tiền cọc thì thường thường khi mà các bạn làm việc với nhà thầu xây dựng á thì các bạn à, mè nheo nói chung mình mè nheo được nhiêu được thôi chứ than vô khổ vô rồi xong rồi mình chơi vừa mềm mà vừa cứng nữa bây giờ mày không mày không bớt cọc tao tao tao kiếm thằng khác đó wow, cái phế đó. giống như trả giá vậy đó bạn nhưng mà giờ mình xây nhà thì mình trả giá cho đẳng cấp chứ không phải như bà tôm bà cá này nọ kia bớt đồng hai đồng gì đó không phải vậy tại cái tiền cọc thường thường nó cũng rơi vào khoảng vài trăm triệu đúng không nhà nhỏ nhỏ thì cũng một trăm nhà bự bự thì vài trăm nó tính mét mà đó thì cái phần cọc đó nhà thầu chịu được cho mình đó thì mình đỡ tiền cọc nhưng mà nói chung là nó cũng khôn lắm em ơi nó chịu cọc năng thiết kế cũng vậy quá tiền thiết kế năng cũng được nữa à bữa đầu thiết kế nói cho nghe nó nhiều vấn đề lắm cái chủ đề này chắc làm cả ngàn video chưa hết á còn nếu mà không không đàm phán được thì chia đôi này nọ kia đúng không nhưng mà nói lại lần cuối nha cái cọc là cái cực kỳ quan trọng nha mấy bạn yes. nó nghe nó khô khan nó khó hiểu nhưng mà cái cọc á, là cái mà để cho chúng ta chúng ta có một cái ngôi nhà vững chắc đó ngôi nhà vững chắc thằng thầu nó thường thường nó không có tâm ai cũng vậy thôi à bạn làm mà nó bạn làm nhà bạn ngu á thì người ta qua mặt cái chuyện đó là chuyện nó rõ ràng không trách ta được bạn ra đường mà cũng lừa người ta thôi tốt lành cái gì xây nhà người ta lừa lại quê mà xây nhà lừa mới đau chứ khi mà lớp bê tông nó đã phủ rồi thì không còn gì để nói nha nhớ thì hy vọng là qua cái video này của duy thì các bạn có được cái kinh nghiệm nào thì các bạn ờ, áp dụng vào cuộc sống từ việc mua đất từ việc chọn nhà từ việc những cái vấn đề phát sinh khi mà nó ép cọc này nọ kia nó gãy cọc nó trượt cọc nói cọc nhiều quá thì coi chừng cái điểm nói cái điểm nối nó hàng chuẩn hay chưa chuẩn nó chưa nói không chuẩn nó ép giữa chừng bị lệch cọc lệch cái cọc có thì khả năng chịu lực của nhà nó kém bạn nên nhớ tất cả những gì chịu lực nó đều chịu lực trên cọc đó nó đều chịu được trên cọc hết mấy cái vấn đề khác không có nghĩa lý gì hết á khi mà cọc chắc rồi tôi xây giữa biển cũng được đúng không những cái vàng những cái vàng khoan dầu nó nằm giữa biển miễn tôi cọc tôi cứng là ok còn những vấn đề khác không quan trọng bởi vì cái nhà của bạn biết cái này chịu lực cái cọc là cái chịu lực cái móng cái đà cái kiềm cái cột đó là những cái vấn đề sau này Di sẽ cố gắng như nói nha thì thôi video nhận đi cái gì bữa sau bàn tiếp đi mệt quá à. thông cảm bạn à, quên nữa like share đi các bạn tạo động lực cho Di Nguyễn là livestream ổ lộn tạo động lực cho Di Nguyễn à, quay vlog thực tế nha bây giờ kinh doanh đó là nó phải thực tế nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo hay thì share và like đi ba